bởi cái vua này ra thì nó ngoài cái tên nó ra thì nó còn có tên khác bưởi luận văn ngày xưa là gốc luận văn bây giờ nguồn khoa học uh, nguồn gốc là là tên là luận văn nhưng mà trồng ấy bác nhà mà làm bác hồ hai cây đấy bốn cây bốn cây tiêm cái này ra đây làng bác trồng bốn cây từ ngày trước đấy bây giờ thì người ta lại đưa là đưa ra đấy ờ, ờ, trồng là lấy bưởi luận là tím vua à, gọi là ngày xưa vua mới được trưng cái bưởi đây vua vâng. là vua lê lợi đây mới được vâng. trưng cái bưởi đấy thì ừ. họ mới đưa ra làng bác để trồng bốn cây đấy à rồi dạ. vâng. Thế sau là giờ họ mới đổi tên là tín vua ngày trước là vua được hạn bữa đây là gọi là tín vua đi đời gốc của bán địa của dân cũ ta gọi là luận văn cái bưởi này này chỉ Thế là dự án khôi phục cây bản địa vâng à. đây là khôi phục cây bản địa của ngày cái à. gốc của cho nên là là cái cái gốc cây cây bưởi này là của của luận văn ở đây của luận văn ở đây gốc là Đấy, chính gốc ở đây gốc bán là ở làng luận văn Đấy. xã thọ sương à. ở đây thì là vì nữa được các cái đứa đó, vâng Đấy, cho nên năm nay xài kinh lắm em cắt đi quá nhiều xuống đây rồi đấy. Vâng. Sai lắm. Vâng. sai quá mà. Vâng ờ, thưa ông ờ, Nguyễn ờ, Quang Sơn thì à, trước đây mà dùng phân bón thường thì có được sai này không ạ? Nói chung là trước đây thì ra không đồng đều. Không đồng đều. Thứ hai nữa quá không được sai như thế nào. Vâng. Nhưng mà từ hai năm nay dùng cái phân xịt Bắc Giang, phân tát Bắc Giang đấy. Vâng. Thì là ra rất là sai luôn. Đấy. Vâng. Thực tế thì sai quá mẫu mã thì đẹp. Vâng. Mà, mà cây khỏe dạ, hả? Vâng. Cây thế lá xanh. nhiều quả như này. Đây, đây, đây, đây. Nhưng vẫn khỏe, đây, đây. xanh vâng. ngút ngàn luôn. Lá vâng, quả lá xanh. Đây. Có khi chị anh chị mở một cái Đây để em mở một cái cái bóng ra để ừ. à, xem một cái vâng, à, từ dưới ờ, từ gốc từ lên trên gốc lên ngọn luôn chứ không có nó sai sai sai nó đều hết phân bổ hết lên phân bổ đều trên cây luôn em mở một túi bóng ra đây, để mình xem vâng. màu ra đây đây vâng. đây đây em mở cho trên đây chị mở ra mở ra mở hẳn ra Vâng, đấy. Đấy. Đấy thưa vâng. các bạn, trông cái mã mã nó rất đẹp, như này. Đấy, đấy. Vâng. Đẹp luôn. Vâng, đẹp, mẫu mã gì? Mẫu mã em bọc da như em bé luôn. Đấy. Vâng, lì da này, vâng. lì da này. Quả này bây giờ dạ. và chắc quả này, chắc lắm mà. Phải tầm cân rưỡi. Cân rưỡi. À? Ờ, cân rưỡi. Quả này mà đến Tết thì chắc là phải hơn 2 cân. Đúng rồi. Và à, mình lúc này thì hai cân thì mình bán quả hay là mình bán cân ạ? Bán quả. Cái lúc mùa Tết rồi là hai bán quả. Bán vào Tết là bán quả. Thì lúc Tết mình sẽ bán được mấy một quả? Một một, một bán là 100 đấy. 100 ngàn một cả. 100 nghìn. Bán cơ cho họ là 100 ngàn. 100, 100 ngàn. Bán cho thương lái 100 rồi họ bán mấy thì Chờ không biết. mang đi đâu, mang, à, vâng. bán Và đến lúc họ Tết đó. miền Nam từ từ chị. Đũa. Vào trong miền Nam thì họ bán có thể đến 500 một cặp ấy chứ. Vâng. <laughs> Và đến lúc Tết thì nó sẽ đỏ rực. Dạ. Đỏ rực nó đỏ trong cả trong cả ngoài, cả trong cả ngoài luôn. Vâng, đỏ như các Bây giờ đây chỉ có đỏ bên trong thôi đúng không? Bây giờ đỏ bên trong. Đây bây giờ vâng. đỏ bên trong, Tết thì là đỏ cả ngoài đấy. Đây các bạn đây. Dạ, Đẹp chưa? các bạn này? Đấy. Vâng, ông đánh giá là khi dùng ờ, phân bón Silic Tân Bắc Bắc Giang thì Ờ, trái nó thế nào nó có cân chuẩn có đẹp không cân chuẩn trái mà từ khi cân dùng đấy. Ờ, hai năm nay dùng ờ, tân phát bắc giang là quả cân chuẩn mà nhẵn nhẵn nhẵn vỏ nhẵn lì luôn đấy nó mịn đấy nhỉ từ trong nó mịn. À. đẹp vâng, mịn mẫu mã đẹp À. Đấy, mẫu mã có đẹp. đẹp. Vâng. Và à. trong khi khi mà mẫu mã nó đẹp như thế này dạ. mà cây này thì có khi phải đến 300 quả, 3 400. 300 không hết được cái hơn. 3 400 lá. Vâng. Lá thì xanh này. Vâng, mà lá đấy. thì ông đánh giá lá nào? Đấy. Lá dày, xanh, xanh. Ừ. Vâng. xanh đậm dày đấy chứ không có ừ, giống trước là dùng các cái phân ừ, khác là lá mỏng lá mỏng không, không đây lá dày này lá mỡ này nhỉ? cái mỡ lá này bóng bóng, bóng lá nhưng bóng lá nó mỡ lá này đấy. đấy. và mặt trong cũng như mặt mặt ngoài đây nhá trên cũng giống dưới vâng. đây đều hai à, mặt đều hai mặt lá đều đẹp như thế này bóng đẹp chẵn đây tôi nghĩ thấy được cái hiệu quả là thấy cái phân silic như là đây này các bạn nhìn này à. mặt trong mặt ngoài lá đều đẹp như nhau đấy đấy, đấy đều đẹp như nhau chứ không phải là mặt trên đẹp mà mặt dưới không đẹp nhé đấy quả lại đẹp như này nhưng lá cũng đẹp cân chuẩn nhãn có vâng. đẹp nhãn quả đẹp mà quá đẹp vâng và ở đây mình có cần thụ phấn bằng tay không ạ không phải thụ phấn gì hết không phải thụ phấn không thụ phấn không, tự nhiên hết đấy tự nhiên ra mà đây là đã, đã cắt, cắt bỏ đi rất là nhiều cắt bỏ đi rất nhiều khi khi khi ờ, không phải thụ phấn gì trái hoàn chỉnh là ờ, bắt đầu phải cắt tỉa thụ phấn đây đây không chỗ này thụ phấn gì đâu vâng. đấy một cái cành này các ra cứ như thế tính những cái quả con con này là nó dụng hay là cắt đấy đây là cắt bỏ đi cắt bỏ đi cắt nhiều lắm rồi đấy đây sai như này các bạn này nữa cứ thấy cành đi cho nên bắt buộc phải cắt cắt nhiều đây toàn phải chống đi các bạn này. nói có phải là, là phải thực tế đấy. À, kiệng chống bên kiện chống kìa không, không chống được cái cành vâng một cành này mà nó sát trong đất luôn đi chị bỏ túi phân đi xin vâng. à, và với những cái cây bưởi uh, tiến vua à, ờ, chín muộn này thì ông đã bón phân xí lịch tân đắp bắc giang như nào đây mấy cân một gốc ạ phân xí lịch nói chung là sau vâng. khi um, đây, trước khi uh, ra hoa là đã vải một lần vào à. tháng 11 ờ, sắp tháng 12 đấy đúng vâng. như mẫu mã là mình đã vải một lần lúc bây giờ là một cân một uh, một cân này cho một gốc vâng cộng với NPK cộng với NPK của Phú Mỹ vâng nói chung là không đến một cân ờ, NPK nữa chưa đến một cân chắc là khoảng 7 8 lạng dạ, đấy 7 dạ, 8 lạng gì đấy vâng, vâng. trộn vào với một Chủ vâng, cân silic vâng, cân silic rắc sau rắc xung quanh gốc này vâng. rồi um, sau đấy là phun thuốc là khi khi đó là phun thuốc luôn vâng. là kết hợp với cái gói bé này vâng. Vâng. phun phun rửa cây đấy hả lúc đấy là phun rửa cây hay đồng thời rửa cây đồng thời là là là phun kích luôn kích, kích lọc luôn hả kích, kích, vâng. là phun uh, một gói bé này với pha với 60 lít nước vâng. vâng. phun tưới đều lên khắp cái cây tức là cả vườn này là có khoảng ờ, bao nhiêu cây ạ vườn này khoảng 400 ờ, cây 400 cây thì mình đã dùng hết bao nhiêu cái túi 300 gram này ạ 300 g này khoảng 2 20 túi gì đấy nhỉ? Đúng rồi, có khả năng thế. Thế là mỗi mỗi túi là được được 20 cây. khoảng 20 cây. Ờ, à phun trong giai đoạn mà kích bật chồi mầm đấy. cũng như là rửa cây. Sau đấy. khi đậu trái tiếp tục làm như thế. Vâng, lại phun một lần lại vải à? phân uh, cho ăn đồng thời là là là phun lại như thế. Vâng. Lại. Và đến thời thời điểm nào thì thì mình lại uh, dùng tiếp cái túi 5 cân này. Nói chung nếu mà có điều kiện đấy vâng. thì là mình cứ ờ, tháng hoặc là tháng rưỡi gì đấy cho ăn một lần thì tốt vâng nhưng mà theo vườn của mình thì đến nhưng ở đây thì ờ, cũng cỡ hơn tháng mới cho ăn cũng vâng. cỡ tháng rưỡi đến hơn tháng tức là từ sau khi thu hoạch xong thì đến thời điểm là tháng ờ, tháng 2 tháng 3 Tức là thu hoạch xong là tháng 11, tháng 12 Vâng, mình cho ăn rồi nhé Cho ăn rồi Vâng, theo công thức vừa rồi Rồi Thế Sau lúc mà về độ tháng tháng 3 hay là khoảng tầm đấy là đấy. là là khi mà nó đậu à, đậu trái xong trái đấy, trái à, khi đậu trái xong thì lại cho ăn tiếp chắc là đâu thì không biết ờ, nói chung là lúc đấy là tôi chỉ trộn 50 ờ, phần trăm ờ, Silic và 50% NPK Vâng, à. Tức là cũng Tầm bón, một cân. bón bón cân đối đấy. Cân. À. Một cân cho một gốc nữa thôi. Một cân à. tức là bao gồm lớn. bao gồm cả Silic và cả, cả Silic, NPK. Cả NPK. Vâng, là bón cho nó và vâng. sau đó là phun uh, kết hợp cái này lên à, vâng. trộn với thuốc uh, bảo vệ thực vật thuốc vâng. sâu đấy vâng. uh, phun đều cho uh, tán lá tán cây vâng. à. và cái túi 300 g thì ông đã phun được mấy lần rồi cái túi này á, nếu là đúng uh, từ từ cái đợt đầu đến giờ là phun ba hay bốn lần rồi bốn lần rồi bốn lần vâng. Đấy thế thì đầu tư cho cái vườn này nó không hết đáng bao nhiêu phân không hết bao nhiêu cả không đáng bao nhiêu thực ra để mà chi phí cho một cái cây này tính ra thì không không không, không, không chỉ vào khoảng trăm rưỡi đến hai trăm là cùng vâng thế Đấy. Vâng. thế và Đấy. cái kali thì ông bón thế nào ạ với vườn này kali thì thực ra là cũng bổ sung vào đây thêm thôi vâng. chứ còn không có ờ, có, có, có, có nhiều đâu tức là vâng. cả một cái vườn này thì Ờ, khi nuôi trái lớn đấy vâng. thì vải thêm vào ờ, trộn thêm uh, một lượt là chỉ có một tạ một tạ kali cho 400 tạ. cân cho 400 cây này 400. kết hợp với cái này để bổ sung thôi vâng. còn sau khi đây này định là tới đây này định vải thêm cho một lượt nữa vâng. em cắt của Đấy. vải à. cắt của xong vâng. mà là vải cho cắt một lượt nữa vải. nhưng mà nhẹ thôi vâng. chứ nếu mà muốn nhiều quá kali cũng không tốt đâu đúng rồi bởi vì Còn nhiều quá nó hỏng đất ạ hỏng đất mà hỏng cả quả luôn hỏng cả quả luôn chứ không phải là bón nhiều mà ngọt đâu nhá nhũn quả bên trong nhá nó bị nhũng quả nhũng là một thứ hai nữa là ăn khô thậm chí vâng. là khô luôn chứ không vâng. phải là là phải kali nhiều là để cho ngọt đâu vâng. cho nên nhiều khi là cứ bảo cho ăn nhiều kali để cho nó ngọt trái nhưng không phải hỏng cây đấy. ăn phải tỷ lệ ăn phải cân đối vâng đúng ạ cho nên là không cần nhiều nhưng mà phải có vâng. trường hợp là cái cái cái cái cái, cái, cái ờ, thổ nhưỡng đấy vâng. nếu như mà ăn thiếu kali thì mình mới phải bổ sung thôi vâng. Ừ. chứ còn nếu mà nó, nó, nó đã gọi là cân đối ổn định rồi thì mình cứ vải cân đối thôi ổn định thôi vâng. chứ không cần phải ờ, có thêm thêm một chút thôi vâng. vào cái giai đoạn cuối này này để cho nó ngọt trái vâng. sau khi trước khi thu hoạch một tháng là Đúng tốt nhất vâng. thế vị chi thì ờ, cái kali này ờ, từ đầu đến cuối mình đầu tư cho một cây này nó cũng chỉ khoảng độ năm năm sáu lạng thôi nhỉ thế thôi vâng không không đến chứ không nên bón nhiều bón nhiều là vâng. không, không không tốt đâu mà vâng và à, vâng à, ờ, thưa bà là bà đánh giá là ở đây tôi nhìn trên 400 cây này tỷ lệ sai là khá đồng đều thì à, thì trên mỗi một ừ, cây này thì ông bà nhận thấy là tỷ lệ phân bố có đồng đều không ạ quá đồng đều, đồng đều. rất đồng đều vâng dạ, đây máy quay có thể chĩa lên đúng chúng tôi trên ngọn trên này. từ trên ngọn từ cũng trên có quả vâng. vâng cây này nó phải hơn nó phải đến 400 quả chứ không không dừng ở 300 đâu Đấy, từ trên trên đỉnh ngọn nhá tán rất là nhá. rộng luôn tán rộng từ trên đỉnh ngọn này cho đến các vâng. dưới vâng, đây. tầng dưới các tầng này đây, và cho tầng từ dưới từ dưới lên trên này từ dưới lên trên này đó dưới cái tầng gốc này các bạn đây này là lên đỉnh 15 tuổi đây thưa các bạn là từ dưới lên trên trước đây chỗ, mà chỗ phân quả thì có bao giờ mà có cây được sai như này không ạ khó lắm cũng có nhưng mà không đều ít lắm nó không đều là à, một à, hai đấy nhưng mà không được nhiều sai nhưng mà không đều giống thế này thậm chí là không được cắt bỏ đi à. đây đang phải cắt bỏ đi vâng đây đây quá nhiều phải cắt bỏ đi nhé à. bạn như trên vườn này là những cái quả mà các bạn nhìn thấy là cắt bỏ đi cắt bỏ bởi đi vì nhiều. nó quá sai vâng. và bây giờ mình cùng nhau đánh giá là cái um, thân cây thì uh, trước đây thì thế nào ạ trước đây dùng phân thường thế nào mà bây giờ dùng xịt thế nào nói chung là từ khi ờ, dùng ờ, hai năm nay dùng phân silic thì cây khỏe hẳn nói chung là hắn không bị ờ, vàng lá này đây, đấy trước cây. thứ nhất là ừ. không vàng lá mà da nhẵn da nhẵn nì này đấy da rất là đẹp đây là mình trời vừa mưa đây đúng không nhưng nếu không mưa thì là sẽ trông nó đẹp sáng. trông nó sáng đẹp Chứ nếu mà này, nắng là cái này, này thân cây sáng lắm vâng. không có có có có đen này đâu Ông bà có cảm thấy là cái cây bưởi mà dùng silic này nó trẻ ra? Trẻ hóa nhiều chứ. nghĩa là trẻ hóa nhiều. À, so với trước là nó trẻ hóa. Rồi. Cây này là bản thân nó là, là nó hồi năm... sinh lại nhiều đấy. Nó hồi sinh lại. Ờ. vâng. Trước đây nó là nó sần sùi đúng không ạ? Sần sùi mà nó, lá nó khô lắm, không không, bóng mượt này đâu. Vâng. Và thậm chí nhiều cây nó vàng lá. Nó vàng lá. Trên đường đi vào đây mình thấy nhiều vườn nó vàng. Nhiều, đầy vâng. nhiều lắm. Vâng. Vì họ không dùng cái phân này đúng rồi đây thực ra đây thì có mình nhà tôi là nhà, tôi là nghe youtube của chị vâng. đấy của chị Tần đấy thì muốn là cứ muốn là thôi mình tin tưởng người như cái ờ, chị Tần đấy chị vâng. giới thiệu thì mình tin tưởng lấy thử lấy thử vâng. thì thấy được thì hai năm nay dùng của chị là thấy khác hẳn vâng. đấy <laughs> đúng, rồi là dưới là theo dõi ở trên đấy nhưng mà đặt được tin tí nữa mình xuống dưới cái mình bổ một cái quả bưởi vâng, dạ. tiến vua vâng. chín sớm để cùng nhau đánh giá sau vâng. sẽ vào vùng cam dạ, vâng, dạ. vâng và với một quy trình bón như thế này thì cũng không phải là nhiều không vâng, nhiều vâng, bón ít có nghĩa là nhà mình lời quá tiết kiệm đấy <laughs> tiết kiệm chứ còn nếu đúng của anh mà cho anh thoải mái này có điều kiện mà cho anh ăn đủ ăn còn đẹp nữa còn đẹp nữa đúng không chứ không phải thế này đâu vâng. đúng rồi nhưng mà như thế này là này cũng là đẹp rồi so với mọi vâng. năm là đẹp nhưng vâng. mà thực ra là cho đầu tư tức à, là, là là là mình lại chuyển sang giai đoạn là giảm cái, cái, cái những cái thức ăn khác đi cho nó đúng không giảm à. liều lượng của cái phần kia đi để mình có silic mình giảm liều lượng của các phân khác đi đúng không đây năm nay là đúng không hề đầu tư phân chưa có phân gà phân chuồng gì đấy nhá à thế ạ chứ mọi năm còn phân gà phân chuồng nhưng mà thực ra là cũng không chưa được như năm nay vâng năm nay không dùng mà cây vẫn khỏe vẫn đẹp vâng đẹp quá à. tí nữa tí nữa để mình xuống dưới kia mình cùng vâng. vào Vâng, cái vườn này thì ông đã giảm được bao nhiêu lần thuốc bảo vệ thực vật ạ? Nói chung là giảm nhiều, mỗi năm là phun đấy cứ tháng hoặc hơn tháng gì đấy là phun một lần nhưng mà năm nay hầu như chưa phun chưa phun qua chưa phun đấy chị nhìn thấy cái vườn này là cái con kiến này này biết này vâng tí đấy đấy anh quay kiến, rồi kiến nhiều lắm đây vâng. vườn nhà là chủ yếu cái kiến này vâng. tiêu diệt các cái loại là ví dụ như dẹp sáp dẹp ờ, con ờ, trùng chây hút hầu như bắt à. à. cho nên không phải dùng thuốc vâng. hạn chế lắm hạn ít chế. ít khi vâng. dùng lắm vâng. trường hợp là là là mình phun uh, phân bón thì mình mới kết hợp với thuốc uh, thuốc thuốc ờ, sâu uh, gọi là để mình mình mình phòng thôi chứ còn thực ra là vườn này không hề phun vâng à. ít khi phun vâng đấy và ông có khẳng định là nhưng mà trước đây mà chưa có vân silic thì ông phun tỷ lệ như nào Ồ, trước đây cứ tháng có khi phun lần đấy chứ vâng. mà vẫn cứ bị sâu bị bệnh <laughs> như năm vâng. nay thì tốt thì sẽ sạch sâu bệnh hơn nói chung à. là ăn khỏe cây là ăn kháng được sâu bệnh vâng. Và... ít, ít sâu bệnh à, vâng ờ, thưa ông Sơn là để nói một câu về phân silic Tân Phát thì ông nói thế nào với bà con ạ ông nói như nào ông đứng nói chung đứng là vâng không biết bà con như, ờ, như thế nào chứ còn riêng tôi tôi đã dùng ờ, dùng hai năm nay rồi thì tôi thấy cái hiệu quả của phân silic ừ, Tân Phát Bắc Giang này quá hiệu quả đây này mọi người cứ nhìn thực tế cây bưởi của gia đình tôi đây là biết được vâng. đấy chứ còn nói nói hay nói nhiều nhưng mà không có thực tế này, Vâng. để chứng minh là là là là đúng hay sai thì đây cứ nhìn lên cái cây đây thực tế đây à. nó, nó bà con sẽ thấy và quả nó rất là đồng đẹp quả đều quả vâng. rắn chắc Mã, vâng. mịn này chắc. Vâng. da mịn vàng này vâng. rất đẹp Đấy, luôn rất đẹp luôn nên là, là, là cứ nói bảo nói hay nhưng mà thực tế đây chứng kiến chứng minh vâng đúng rồi chứ còn không thể nói hay được nói hay mà không thực tế là vâng. không nói được vâng. không dám nói vâng và trước đây mà chưa có phân silic ờ, tân phát thì cái ruột của nó thế nào ông ờ, so sánh ấy. nói chung là cái ruột của nó trước thì nó không, không được đỏ lắm không là... đỏ lắm và ăn nó thế nào ăn thì ờ, không được hoạt động như không là, hoạt động uh, khi từ khi uh, hai năm nay dùng cái silic này là quả ruột đỏ hơn mà hoạt động hơn hoạt động hơn đúng đấy và ừ Trước đây là ông có gửi tặng công ty một à, thùng bưởi mà chưa dùng silic thì chúng tôi thấy là nó khô trước đây Muối, chắc chắn là dùng khô. đúng rồi mà ăn đem gửi ra, ra, ra, ra công ty đó ra, vâng ra. nó khô nó chưa được ngon nó ừ, vừa ừ, chua thì cũng chưa chua mà ngọt thì cũng không ngọt đúng rồi. nó cứ thảo thảo nó cứ ăn nó cứ sốt sốt ấy thì bây giờ khi mà dùng phân silic thì nó có đã cải thiện được cái này chưa cải thiện nhiều chứ vâng nói chung là là thế nên, gia đình mới tin tưởng từ thanh hóa mà ra bắc giang đi lấy phân thì à, ngược, ngược quá đi vâng. <laughs> ai bảo sao ở đây không có phân mà ra bắc giang mà lấy phân mà <laughs> thích thế thì phải biết làm sao được vâng. bởi vì cái hiệu quả ta làm không có thì ta phải lấy chứ đây nhiều người ta nói thế vâng, Còn sao rồi. cứ phải ra bắc giang mà lấy phân ở đây thiếu gì đúng rồi ở thanh hóa ờ, thiếu gì phân mà ra đây đâu có hiệu quả thì ờ, hỏa nhưng mà đây mình thấy đầu tư hiệu quả thì mình thì mình mình lấy chứ quan trọng gì là ở đâu vâng um, tí nữa thì uh, bởi vì cái bưởi này thưa bà con là cái bưởi tiến vua này thì tết mới được thu cho nên tại thời điểm này ừ, bổ ra thì nó chưa được đẹp thì uh, giờ chưa chưa chưa chưa ăn được tí nữa đổ trực tiếp trực tiếp cho vâng. xem vâng ý là loại chín sớm rất đẹp luôn chứ không phải là đẹp ờ, vâng. không đẹp nữa không tí nữa mình sẽ xuống bổ cái bưởi tiến vua chín sớm để cùng nhau đánh giá về cái chất lượng cái quả này bây giờ bổ ra nó cũng đổ nhưng mà à, à? nó chưa được đổ ừ, như lúc chín như là mong muốn và cái cây này mà đến tết mà cứ trăm nghìn một quả thì cái cây này nó phải mình cứ cho nó là 400 quả đi à. thì nó phải được tới <laughs> đấy 40 triệu 40 triệu một cây à <laughs> thế thì không có gì có thể so sánh được không, so sánh không có gì, gì so sánh được với um, không có gì so sánh so được sánh được với bưởi tiến vua đúng vâng. hay còn gọi là bưởi luận văn đúng không vâng. cái, cái, cái túi đi khắp đây chỉ hỏi xem là tết họ bán bao nhiêu một cây à một vâng. quả vâng là biết vâng đây có con dao không có con dao chị cầm không đây vâng à cái ruột nó đỏ như thế này ruột đỏ này nhưng vâng. mà bây giờ là nó dòng mình chưa đỏ chứ vào tết thì đỏ như gấc luôn à tết nó đỏ như gấc luôn thế thì mình phải bóc từ múi ra một để um, đây, đây không thế này bóc bóc thế này đã là nếu như của hắn mà kém phân này là lá nó sẽ chuyển sang màu này à thế không? vâng Đấy, nhưng mà đây lá sẽ vàng nhưng mà phân bón nhưng mà nó khỏe mà Đấy, vâng, khỏe này, mà vâng vâng à đây đây đây đây, đây. ngã thêm một mũi nữa cái tôm của nó vâng đã thẫm hơn cả da xanh đây đây, đây. chị nhìn thấy dạ. ngoài nó bóng như thế vâng tôm nó bóng mượt nhỉ mượt mượt cái tôm, tôm như là bể của vâng. da xanh đấy vâng. vâng. như bể da nhưng xanh mà nó lại đỏ, đỏ hơn da xanh đậm hơn nhiều chứ đấy. vâng đỏ đậm hơn đây, đây anh quay vào đây, đây đây để đẹp xem xem Màu. cái múi của nó đây cái múi của nó. chính vụ mà đang đẹp như thế vâng, đây là trái vụ đấy mà bưởi còn đẹp thế này thì chính vụ thì chắc là tuyệt vời vâng à, vâng thưa ông sơn là ông để nói một câu về phân silic thì ông nói như thế nào ạ nói chung là silic thì không thể để thể ngồi, ngồi xuống đây thực tế về Silic thì tôi dùng hai năm nay là tôi thấy hiệu quả đấy rất thực tế đấy vâng tôm vừa phải tôm yeah. vừa yeah. Dạ. phải bóng màu bóng bóng đẹp, đẹp màu bây giờ đây chị, là, đây, đây chị ơi chị thử thử, thử ăn uh, cảm quan này là quả trái vồn lắm các bạn nhé mọi người ăn thử xem cho nên muối nó chưa được muối <laughs> nó chưa toàn ngọt à. vâng ngon thơm vâng mùi thơm đặc trưng của bưởi này à. giòn ngọt riêng cái bưởi này là mới có mùi thơm của bưởi đấy. à thế ạ chứ bưởi diễn thì là lá này thơm không thơm mà này bóc xong gửi cái tay vẫn còn thơm Vâng. Vâng. đúng <laughs> rồi vâng. bóc xong một chứ còn em nói nha tết tết anh chỉ cần thơm một cái tép vẫn rất chi là giòn tết mà chị chỉ cần bê quả bưởi này là giòn ngửi cái tay là thấy thơm rồi để một quả bưởi trong nhà tết thơm nựng cả nhà luôn tết này thậm à, chí đóng đóng cửa công tết chị cứ vào đây tôi ờ, sẽ được có bưởi tiền vua để sẽ mời ờ, các chị các bạn ạ nói có thật không cứ sờ vào quả bưởi là ngửi tay là thấy thơm rồi chưa cần nói chuyện đây này đấy muối đấy các bạn này đây múi đây đấy tép tại vườn luôn tép đẹp nhỉ bóng mà đây bóng. là bưởi trái vụ đấy trái vụ nếu đấy. chính vụ của nó thì còn tuyệt vời hơn nhiều đỏ nữa vâng đây đây các bạn này đấy. chứ không có này bảo <laughs> vâng vâng đây các bạn nhé này đây là cái muối của nó cái tôm của nó rất là mướt bóng mướt mướt mà cái muối của nó dày múi chứ nó không bằng muối đấy đều muối chưa nó đều muối này các bạn này chứ ờ, trước đây là cứ bị muối lép muối nhỏ muối to vâng, không đều rất vâng. phân bố rất đều, đều muối đây này vâng đây rất là đều muối không có đấy. không có đây này thấy không rất đây, ngon chia muối rất sau đây thì mình ăn thử đi ạ ăn thử đi vâng, ăn thử vâng, đi vâng, <laughs> muối đều này cơ mà đây này vâng mời... không có bị lép không vâng, mời ông bà đi ạ vâng xin phép ăn thử bà con nhé chúng ta ăn thử xem là ờ, nó ngon giòn. so sánh với bưởi diễn thì nó như thế nào giòn mà cái vâng. vị thơm của bưởi mình bóc ra cái tay vị thơm của bưởi ngon lắm chứ không có Đây. thơm mãi Ui, nhìn thích đấy cái nhỉ? Tết Tết mà mình vâng để trong chơi trên bàn thờ lấy một vâng. một một, một mâm ngũ quả này thì thơm nựng cả nhà luôn vào nhà cái hương bưởi ngao ngạt luôn. Đúng rồi. Có những người người ta mua bưởi nhà tôi nha mà vâng. người ta Tết người ta trưng mỗi phòng để mấy quả cho nó thơm. Ừ. Nó tinh đầu bưởi à, thơm mà sáng mai ngủ dậy nó thấy nhẹ nhàng. Vâng. Trời ơi, sáng mai ngủ dậy mà cái tinh với dầu bưởi trong nhà thơm ngào ngạt thế nhẹ giòn đấy nhỉ không phải giòn cũng cấm luôn á giòn lắm cái tôm giòn. cái tôm rất là giòn, rất ngon nhá thật luôn ừ. đấy ừ. chua chua ngọt ngọt đấy cái này chưa cái này mà ngoài tết. kia mà tìm đến thì tuyệt vời luôn à, tí này chị xuống đây chị test cái quả này ăn khác vâng. nhiều cái quả này đúng rồi cái này là trái vụ trái vụ đây, trái, vụ cho nên là vẫn chưa được ngon trái vụ cái này cây này chín chín muộn chứ không vâng, phải chín sớm à cái này chín muộn à vâng. cái này chín muộn cây này đấy à hay vậy nhỉ thế là chưa chín à nó à, chưa chín chưa vào tết tết chín độ đã đẹp này đây đấy vâng. tuyệt vời thật tuyệt vời vâng cái tết đổ lắm đổ mà vào nhà nó thơm đúng rồi nó thơm nên họ họ, ngoái... Ờ, họ thắp họ họ thích là như này ừ, họ thắp họ buôn bán họ thích họ muốn là thắp buổi tiếng vua bao giờ được lộc mà miền à, Nam họ bán tốt được lộc nên trong miền Nam họ thích lắm À. Về Hà Nội họ cũng thích rồi, Hà Nội vào vâng. Tết họ cũng phải vào đây họ lấy. Nhưng mà bưởi cần vua ở ngoài Bắc này chưa có nhiều. Đấy. Đúng, đúng đây, vâng. đúng đất đất luận văn, đúng vâng. đất ừ, đất bưởi. Đất bưởi. Đấy. Vâng. Anh Món quay tổng thể bả cái đồi cho em cái, quay tổng thể anh ngồi lại vâng. đấy. Quay một vòng quay một vòng tổng thể đi ạ. rộng mênh mông đấy. Vâng hôm nay thằng, thằng, thằng cháu chở phân vào đây cho em mở u rồi sao một vườn nhà chú cháu đi nhiều nơi nhưng mà chưa thấy cái vườn nào đẹp thế này vâng đấy chở phân vào đây nói vâng đây là cái bưởi bên cạnh này là bưởi um, à, đích chín sớm chín sớm vâng. bưởi này là mình đã thu rồi vâng. đã thu rồi còn cái bưởi chín muộn này là tết mới thu tết, vâng. Tết. các bạn nhé. bây giờ bắt đầu là thu đây này vâng ai có nhu cầu thì bắt đầu là bây giờ bắt đầu là ăn rồi vâng bởi khi mà vào chương trình vào chương trình da xanh có màu da xanh đây làm gì có màu đỏ nè đúng rồi chị đúng rồi chị cũng vâng ông có khẳng định là vườn bưởi này là vườn bưởi sạch không ạ vườn nhà đây nhá khẳng định là sạch khẳng định là bưởi đạt bởi vì thế để, để chứng minh rằng nếu mà dùng thuốc là cái loại kiến đỏ này sẽ chết hết luôn nếu dùng thuốc diệt thì côn trùng diệt ờ, sâu ờ, thì kiến nó cũng chết chứ vâng đấy cái này thực tế đang còn kiến này kiến bò rất trên là để, để để nói sạch hay không sạch thì đây cũng là để chứng minh thực tế đấy các cái tổ kiến này, này. Vâng. rất tự nhiên nha không có phải là là bảo là là mình mình bắt về mình nuôi ấy đây là tự nhiên tự là xây dựng lên ờ, xây tổ dựng đây lên đấy đây anh quay tổ đây. Cái, tổ kiến nó rất thực tế cho nên bảo vừa dùng thuốc thì cái, cái, <laughs> làm sao kiến nó sống được đâu Đúng rồi. đấy cho nên rất là sạch mà bây giờ là sử dụng uh, kiến để diệt uh, diệt, diệt, pháp sáp này rồi uh, các loại uh, côn trùng chích hút nói chung là đỡ nhiều lắm không không phải phun thuốc à. hầu như không phải phun thuốc à, thậm chí nhá khi mà lụy nhá vâng, chết hốc là chui vào lôi cả lụy ra nếu mà sâu đục thân sâu đục thân ấy chị thấy có vườn em có sâu đục thân đâu à, à. à. đấy cho nên là em nói này cái côn kiến này là vâng, rất nhiều tác dụng hắn diệt à, cả lụy đấy có à. sâu đục à, thân đấy rồi, rồi, rồi. khi mà nó phát hiện rồi à, nha là ăn chui vào dạ. ăn thịt mà ăn dạ. cái côn trùng kéo ra kéo ra à. đấy thế nên chị biết là vườn em không hề à, có con lụy nào theo vâng, cái cành nào lụy không đúng rồi không có cho nên nói phải thực tế mà rất là, là, là cho nên là gia đình đây không hầu như không dùng đến thuốc bảo vệ thực vật vậy vâng cam đoan là bạn muốn đến thăm thì ông có sẵn sàng đón tiếp không ạ chắc chắn là nếu ai đến đây thì gia đình sẵn sàng là tiếp đón và tư vấn cho những cái gì mà biết còn không biết thì thôi thông cảm <laughs> còn biết thì sẵn sàng chia sẻ hết mà đấy vâng cái giống nữa vâng à, vậy thì ông à, cho biết số điện thoại để các bạn à, mua bưởi thì à, tiến vua vào dịp tết thì sẽ đăng ký với số điện thoại nào ạ gia đình thì có số điện thoại của gia đình thì như nhà tôi thì là của tôi là số điện thoại 0825 025 456 à. Vâng. Vâng, ông giới thiệu địa chỉ ở đây Tôi là Nguyễn Quang, Nguyễn Quang Sơn, À. Khu 6 thị trấn Lam Sơn Thọ Xuân Thanh Hóa À. À, Các bạn ơi chúng tôi sẽ đăng kèm số điện thoại của ông Nguyễn Quang Sơn ở đây Để tiện cho các bạn đặt mua bưởi Tiến vua vào dịp Tết bưởi ngon bưởi sạch bưởi chất lượng cao còn bây giờ và... hiện tại bây giờ cũng có và tại thời điểm này thì cũng có bưởi có bưởi ăn bưởi, ăn bây giờ. bưởi tiến vua ừ, chín sớm thì cũng đã được thu rồi và tí nữa chúng tôi sẽ cùng với chủ vườn làm một cái video cắt thử rồi cắt thử một quả bưởi từ trên cây bổ trước ống kính cho các bạn xem xem là bưởi tiến vua chín sớm có ngon có hấp dẫn lòng người không ừ. thì chúng ta sẽ làm một cái video và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 với ờ, những diện tích lớn như là từ 1 tới nhiều ha mà muốn ứng dụng thử phân silic cũng như là cần công ty đến tận vườn tư vấn để giúp đỡ bà con thì cũng thì các bạn thì bà con hãy liên hệ với số điện thoại trên và với một video hữu ích như thế này thì tại sao các bạn bà con lại không dùng ứng dụng thử nhỉ bà con hãy thử nhé không cần thử nhiều chỉ cần thử 5-10 cây để thấy được phân silic của chúng tôi đặc biệt hiệu quả trên các dòng cây ăn quả à, và à, riêng đối với dòng cây có múi thì à, nó sẽ cho một cái chất lượng tuyệt vời mẫu mã đẹp à, như vườn bưởi của à, ông Sơn ở tại đây đấy okay. cho nên là rất là đẹp luôn gia đình này đấy Tôi xin chào bà con này bà con có tin dùng cái phân di lích giống gia đình nhà tôi thì à, hãy liên hệ với bác Tân Đấy, vâng. nhà tôi cũng qua YouTube mà xem xem nhà bác thì tôi thì thấy hiệu quả thì tôi sẽ dùng sân nhà bác nếu mà ai có tin dùng như gia đình nhà tôi để có hiệu quả như ngày hôm nay thì là mọi người dùng hãy liên hệ với số điện thoại à, vừa, à, trên và ai mà thích bưởi thì à, giống có này vâng bưởi tết trưng có này bưởi ăn bây giờ có sĩ lẻ với tôi đều là cung cấp đáp ứng đấy. đầy đủ vâng. đấy. ngon vâng. sạch đảm bảo và à, bà con hãy ủng hộ à, bưởi tiến vua hay còn gọi là bưởi luận văn nhé đấy. bởi vì bưởi tiến vua bưởi luận văn đang có chiều hướng mai một và đây, nhiều đây, nhà vườn trồng ờ, nhưng mà do dùng phân bón thông thường nên bị thái hóa giống đây, đây, đây. thì ờ, trước đây là ông Sơn có tâm sự với công ty nói rằng là bưởi của chúng tôi là bưởi tiến vua một cái bưởi mà có thể nói là đi vào truyền thuyết đi vào lịch sử nhưng nay đang bị đang bị uh, mai một đi bởi vì là nó bị uh, trái nó to đùng loàng ra này rồi vỏ nó xốp xồ này rồi thì bổ ra thì nó khô này bổ ra thì nó khô và múi nó thì nó à, nó nó không đều muối và muối nó cứ bị à, lép lép lép rồi thì à, à, vỏ thì thì dày sọ thì mọng bé vỏ thì dày sầm xù rất là xấu cho nên là à, ông sơn cũng là một người mà trồng bưởi nhưng mà đang rất là chăn trở và lo lắng thì bất ngờ lại gặp được công ty của chúng tôi và công ty của chúng tôi đã thuyết phục ông bằng phân bón Silic để đạt được cái hiệu quả như ngày hôm nay thì đây là một cái mà thành quả cũng đáng ghi nhận và chúng tôi mong muốn rằng những ai trồng bưởi kiến vua của uh, Thanh Hóa thì bà con hãy dừng lại ừ, một ừ, năm mười phút để xem những cái clip này và bà con ứng dụng thử thì sẽ giúp khắc phục cây cây bưởi luận văn hay bưởi tiến vua này để đạt cái năng suất chất lượng cao cũng như là chống thái hóa khi mà dùng phân xí này nó chống thái hóa rồi nó làm cho mẫu mã mã đẹp. đẹp mẫu mã đẹp như thế này và chất lượng bưởi thì rất là ngon thơm và để giúp cho bà con có một cái thu nhập tốt nhất cũng như là à, có được cái giá thành cao thì bà con hãy dành thời gian để quan tâm đến cái phân bón Sinic của chúng tôi và đến đây thì thời lượng của công ty cũng đã hết à, tất cả mọi người mình đều à, chào bà con à. Vâng, chào bà con à, nhé chào và vâng, hẹn gặp vâng. lại vào những clip tiếp theo